tốt về giá đối với dòng xe Mitsubishi Atra này đặc biệt là cái bản à, Atra Premium hiện tại ờ, nếu mà quý anh chị mua cái chiếc xe Atra Premium phiên bản 5 chỗ bản cao cấp nhất của Mitsubishi thì uh, giá của nó cực kỳ tốt luôn ví dụ như là uh, tại thời điểm mà chưa chưa phải sự kiện ấy, thì những ngày trước đó thì giá lăn bánh của nó tại Hà Nội là 545 triệu còn bây giờ nếu quý anh chị mua thì sẽ chỉ còn là 535 triệu Tức là đã chênh nhau 10 triệu so với trước đó rồi Đấy là trong ngày sự kiện từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 6 năm 2021 quý anh chị nhé. Còn ở tỉnh thì ngày trước thì quý anh chị sẽ mua với giá là 517 triệu là xong xuôi. hiện tại bây giờ giá chỉ còn có 506 triệu thôi. Quá tốt luôn ạ. Đấy. Nó chỉ diễn ra trong ngày 17 ờ, đến ngày 23 tháng 6 năm 2021 quý anh chị nhé. Nếu quý anh chị quan tâm thì vui lòng liên hệ với em Tuyền theo số điện thoại 0936 929 444. Còn nếu quý anh chị mà không lấy cái bản ờ, premium này thì ờ, bên em sẽ có một cái bản số tự động rẻ hơn nữa giá lăn bánh của nó ở Hà Nội bây giờ chỉ còn có 508 triệu so với trước đó 515 triệu thì bây giờ chỉ còn 510, 508 triệu thôi là lăn bánh Hà Nội còn ở tỉnh thì ờ, giá lăn bánh của nó chỉ còn 479 triệu là đã lăn bánh chiếc xe này rồi bản ờ, sơ động bản thường ấy ạ còn ngoài ra bên em sẽ còn một cái bản nữa đó là bản số sàn thì giá lăn bánh của nó ở Hà Nội là 422 triệu và ở tỉnh chỉ còn có 395 triệu là quý anh chị sửa được một chiếc xe số, bản số sàn hiện tại với bản premium này thì bên em sẽ có đủ các màu để giao cho quý anh chị quý anh chị nhé kể cả bản số động bản thường cũng thế còn bản số sàn thì nó tùy theo uh, thời gian mà quý anh chị đặt xe thì có lúc là sẽ có sẵn xe hoặc là sẽ có lúc là quý anh chị sẽ phải đợi thêm vài ngày nữa mới có xe xe được giao cho quý anh chị đó thì uh, nếu mà quý anh chị mua xe trả góp đấy thì cái số tiền tối thiểu với bản Platinum thì quý anh chị sẽ phải cần là 150 triệu là quý anh chị sẽ sở hữu được chiếc xe này. Còn với bản thường và số động bản thường thì quý anh chị sẽ cần là 140 triệu để sở hữu chiếc xe bản thường. Còn đối với bản số sàn thì quý anh chị chỉ cần bỏ ra 120 triệu thôi là đã sở hữu được chiếc xe này rồi. Và một số phụ kiện à, em Tiền sẽ tặng riêng cho quý anh chị khi à, làm việc trực tiếp với em nữa. Nếu quý anh chị mua chiếc xe Mitsubishi Attra 5 chỗ này trả góp thì à, ví dụ như là quý anh chị mua cái bản Pre à, bản cao cấp nhất thì ngân hàng sẽ hỗ trợ được quý anh chị được à, vay được 360 triệu thì em tạm tính cho quý anh chị vay trong vòng 75 thì số tiền hàng tháng quý anh chị phải trả là rơi tầm khoảng 6,9 à, triệu là tháng đầu tiên là quý anh chị phải trả tháng thứ hai nó rơi tầm khoảng 6,8 triệu thôi Đó, thì lãi suất nó tính theo dư nợ giảm dần mà thì em tạm tính thế còn nếu quý anh chị mà có thời gian vay khác so với lại cái số 7 số tiền ờ, và số năm em báo với quý anh chị thì quý anh chị ờ, vui lòng liên hệ với em Tuyền để chúng ta trao đổi cụ thể cái cái số tiền hàng tháng nó sẽ phụ thuộc vào cái số tiền quý anh chị vay này và cái số năm quý anh chị phải trả và lãi suất ngân hàng nữa đó thì cụ thể như nào thì quý anh chị vui lòng liên hệ với em Tuyền nhé để chúng ta sẽ cùng trao đổi cụ thể về cái số tiền hàng tháng mà quý anh chị muốn trả thì em cũng giới thiệu qua một chút về cái ờ, dòng xe Astra này thì Astra này thì nó có ba màu để quý anh chị lựa chọn ngoài màu xám titan này ra thì nó có màu đỏ và màu trắng nữa đối với bản sơn động còn bản số sàn nó chỉ có màu xám titan và màu trắng thôi không có màu đỏ đâu ạ và cái tổng kích thước tổng thể của chiếc xe Astra này thì nó sẽ có uh, tổng chiều dài là 4m3 chiều rộng là 1m7 và tổng chiều cao của nó là 1m rưỡi quý anh chị nhé xe này nó có đặc điểm là cái khoảng sáng gầm xe của chiếc xe này rất từ cao 170 170 mm và uh, kết hợp với lại cái bán kính quay vòng nhỏ chỉ có 4,8 m thôi. Nó rất tiện lợi khi mà quý anh chị đi vào đường phố. Và xe này thì có cái nếu số tự động thì nó là đèn hệ thống chiếu sáng của nó ấy. là đèn ờ, bi led rồi. Nó sẽ cho cái giải ánh sáng trắng và giúp chiếu sáng xa và bền hơn so với dòng uh, cái ờ, cái cái loại bóng halogen xe cha này nhiều người là ừ, chê chiếc xe này là có động cơ có 1.2 yếu thực ra là nó không phải yếu đâu ạ nếu uh, mục đích sử dụng của nhà sản xuất mà khi sản xuất cái dòng xe Astra này thì nó phục vụ cho là việc là uh, mọi người những người mà hay đi làm hàng ngày ấy, đây là chiếc xe thay thế cho những chiếc xe máy chẳng hạn hoặc là đưa đón con đi học thì uh, hoạt động hàng ngày thường thường ngày thì là dòng xe Astra nó rất là phù hợp vì nó tiết kiệm nhiên liệu này dễ dàng đi vào trong các cái đường đông hẹp này rất tiện dụng và đặc biệt nữa là cái uh, tiện tiện lợi trong việc sử dụng xe xe là rộng rãi và rất rất rất là dễ dàng sử dụng cái phần nội thất trong xe của chiếc xe Astra đây là bản số tự động quý anh chị nhé thì nội thất của nó là bọc da cao cấp rồi ghế bọc da cao cấp hết rồi Đấy. vô lăng bọc da rồi có chân ga tự động này rồi là chế độ dành tay tai nghe này Đấy. màn hình kỹ thuật số này, rất uh, sắc nét độ tương phản cao Đấy, cái màn hình uh, giải trí thì uh, nó là cảm ứng có tích hợp Apple Car và Noel Auto rồi uh, rất tiện để kết nối với điện thoại smartphone hiện nay còn đây là điều hòa tự động điều hòa tự động hộp số thì hộp số ờ, CVT ờ, kết hợp với động cơ 1.2 nó rất là êm ái và tiết kiệm nhiên liệu cái mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe Astra này thì đây như quý anh chị thấy đây đường trường của nó chỉ có 4,71 lít thôi còn đường hỗn hợp là 5,36 lít còn đường trong đô thị là 6,47 lít rất là tiết kiệm quý anh chị thấy cái ờ, màu xám titan này cũng rất là đẹp đúng không ạ ngoài ngoài ờ, màu trắng và màu đỏ ra thì cái màu này thì cũng rất là nhiều người lựa chọn cái cốp hàng hóa của chiếc xe Astra nó cũng rất là rộng đây em mở cho quý anh chị này. cốp mình mở điện rồi rất là rộng nếu quý anh chị quan tâm dòng xe Astra này à, muốn lái thử xe thì vui lòng nhấc máy lên và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 về phụ kiện khuyến mại của dòng xe Mitsubishi Atra này thì bên em đang ờ, hỗ trợ quý khách hàng ờ, tặng cho quý khách hàng là dán phim cách nhiệt 3M, trải sàn da và bọc vô lăng, ờ, phiếu nhiên liệu 10 lít, sổ bìa da.